Xin chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cương Linh thì hôm nay chúng tôi à, cũng đã gần đến mùa thu hoạch lúa đấy thì chúng tôi à, đang lên cho các bạn xem một tham khảo xem một dòng máy tuốt lúa mới nhất bên chúng tôi đấy thì do chúng tôi bên à, bên Cương Linh sản xuất đấy thì là chiếc máy tuốt lúa này thì nhìn bên ngoài cũng như đời mẫu trước thôi nó chỉ có một số thay đổi cải tiến mới đó là thu gọn hơn này đấy năng suất nó cao hơn máy rất là gọn hơn ở hai bên đấy so với cái đời ờ, mẫu trước thì ờ, ờ, máy sẽ có những phần cánh quạt này các thứ cánh gạt lúa này đấy ở sau máy này thì nó sẽ làm cho cái máy nó hơi bị rườm rà cồng cành thì đây là mẫu mới nhất cho bên điện máy cường linh chúng tôi phân phối cũng điện máy từng thành sản xuất Đấy. thì chúng tôi đã tiến hành gạt bỏ bớt cái phần bên này đi Đấy để cho khiến con máy chúng ta gọn hơn thon gọn hơn và dễ về uh, à, trong việc di chuyển Đấy, cái phần uh, bệ của âm um, động cơ này thì chúng tôi được uh, hạ xuống thấp như này Đấy, để cho trọng tâm cái máy nó không bị cổng không bị rung lắc quá nhiều Đấy, trọng tâm máy nó sẽ đầm hơn Đấy, ở dưới này sẽ có một sàng rung này Đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ đi qua xung quanh ngoài một lần rồi lát nữa tôi sẽ đi kỹ vào máy nhé Đấy, thì ở trước vẫn là cái phần bệ đỡ này Đấy. thì ở trong trục sẽ có xung quanh hai vòng bi này đây đầu ra của lúa này đây là ra của rơm rơm đã sẽ bắn đầu ra đây ở phần bên này sẽ là ở ngay đây là chỗ để động cơ này và ngay phía dưới là phần sướng sản phẩm Đấy, lúa sẽ ra được này Thế lát tôi sẽ à, kèm cho một đoạn video à, test trực tiếp máy luôn để các bạn cùng xem cái năng suất của nó Đấy. còn bây giờ chúng ta đi đi sâu vào máy một chút này Đấy. mở cái lồng này ra nhé Đấy. cũng là hai khóa đai này Đấy. bên trong Đấy. chúng tôi đã bỏ bớt đi những cái phần mà răng cưa răng cắt tại vì ờ, có một số ờ, người sử dụng đã phản hồi về họ cần những cái loại rơm nó không bị vụn Đấy, thì chúng tôi đã bỏ cái phần ăn cắt này đi Đấy. để ờ, rơm chúng ta không bị vụn và có thể tận dụng được những chức năng khác của rơm như là ủ cây hay là những cái chức năng kèm theo khác đây ở trong này thì cái lồng của nó Đấy, ở dưới cái trục được nối vào vòng hai vòng bi hai bên vòng bi khá là lớn đấy. và ở đây cái mâm này sẽ được uốn cong như này đấy và kèm theo trên này sẽ có một cái gọi là tấm chắn như này để vì sao để khi chúng ta rơm tốt thứ nó đi theo cái vòng cua từ bên này đi sang đấy ra đây nó sẽ đi ra hướng ngoài không bị cuốn vào cái trục này đấy nó sẽ ngăn được cái rọn rơm tốt các thứ nó cuốn vào cái trục này, này. đấy. đấy nên người của máy nó sẽ đập như này đấy, nó quay tục như này đấy, lúa khi chúng ta bỏ trực tiếp lúa vào dựng cái này lên bệ nó này bệ đỡ này đấy ta bỏ vào thì cái phần này rơm sẽ cuốn như này sẽ bị đập xuống đấy, toàn bộ những phần hạt lóc hạt thóc hạt lúa các thứ sẽ bị đập xuống những cái sàng này đấy, còn rơm tóc các thứ sẽ bay ra theo hướng này nó sẽ đi theo đường cái vòng vòng như này đấy vòng xoắn theo như cái trên là cái thời lồng đấy. Đấy, thì bể đỡ này chúng tôi vẫn thiết kế như thế để à, thuận lợi cho bà con khi trong khi sử dụng như là khi chúng ta tuốt trực tiếp vào ngoài ruộng thì chúng ta có thể à, đấy, thanh này sẽ là bể đỡ đỡ dưới này đấy vậy lên bể đỡ dưới này lóc đấy còn chúng ta có thể bỏ trực tiếp ghế này ghế một cái ghế, ghế con ngồi trực tiếp vào đây đấy nó sẽ đỡ phải đứng đấy, thì dùng một thời gian nó sẽ bị mỏi chân các thứ thì chúng ta có thể bỏ, bỏ ghế ngồi trực tiếp luôn đấy, rất là tiện lợi đấy, còn ở dưới này đấy chúng ta đi uh, sâu vào phần bên này đó là cái buli này buli này buli uh, đôi đấy nó sẽ đậu qua một pin nhỏ cái này nữa cái nhỏ này sẽ truyền điện trực tiếp xuống dưới cái chỗ sàng rung đấy đây đưa sàng rung này còn bu ly ở cái dây uloi bên trong sẽ ăn vào cái gánh quạt còn bên ngoài này thì tất nhiên sẽ nối trực tiếp vào cái ờ, động cơ đấy nối chéo thế này đấy. cánh quạt của này đấy, cánh quạt này sẽ giúp ích khi chúng ta sản phẩm bị được tuốt xong thì hạt lúa đây sẽ tất nhiên sẽ có những hạt lép và có những cái ờ, bụi bẩn kèm theo thì nó sẽ rớt vào cái sàng này thứ nhất sàng sẽ được chuyển động rung rung như này Đấy, và cánh quạt này sẽ thổi những cái hạt lép này những cái ờ, rơm mà cuốn theo nó sẽ bay ra phía sau máy còn phía trước này sẽ là những hạt chắc Đấy, nó rớt rớt xuống rớt cái sàng này Đấy. qua bên này chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn về cái sàng sàn chúng tôi sẽ thiết kế là 3 tầng Đấy, tầng 1 tầng 2 tầng 3 Đấy, hai tầng trên sẽ là tầng lỗ thủng để à, sàng những cái phần mà hạt à, thóc chắc sẽ rớt xuống rớt xuống như còn những hạt lép sẽ bay ra hướng này đấy còn hàng dưới cung sẽ là kín thì cái phần hạt của mình sẽ được thổi ra được đẩy ra bên kia đấy ở hai bên như này sẽ có những hai vòng bi đấy, và cái đồ giảm sóc thì nó sẽ như này đấy rất là tiện lợi và năng suất đạt, đạt được khá là cao đấy. Đấy là toàn bộ à, cái máy à, máy tuốt lúa màu nhất chúng bên điện máy cơ linh chúng tôi phân phối đấy. Đấy thì chúng ta nhìn ở phần ở phía sau này đây sẽ có một cái gọi là cái bánh đà Đấy, nó sẽ tạo cái à, chuyển động sàng rung Đấy. cánh quạt vừa qua thì bánh đà sẽ đẩy sàng ra rung như thế Đấy, đập ra rung chỉ là toàn bộ ờ, máy ở phần định chế động cơ thì sẽ có một cái con ốc như này để chúng ta tăng giảm độ dây cu loa tăng căng lên và trùng bớt đi đấy còn ở trên này sẽ có bốn lỗ để nó bắt ốc chân động cơ vào đây đấy thế toàn bộ máy à, tút lúa múa nhất bên chúng tôi thì sau đây sẽ có một đoạn video à, test máy trực tiếp là chúng tôi à, trực tiếp test máy ở tay sưởng đấy để các bà con ở xa không có điều kiện đến xem trực tiếp có thể mở lên trên ờ, uh, YouTube để xem những video test máy những uh, thông tin ờ, những uh, gọi là video chi tiết về máy tốt lúa nếu có nhu cầu thì alo lên qua số hotline để chúng tôi tư vấn và giao hàng tận nơi đấy chúng tôi bên để máy cường linh có hai hai phương thức giao hàng một là gửi xe ai gửi bưu điện thì gửi xe các bạn bà con có thể ra đón xe để lấy còn nếu bưu điện thì người ta sẽ mang tận nhà mình Đấy, đến nơi kiểm tra thanh toán tại nhà máy sẽ được bảo hành à, động cơ được bảo hành 12 tháng cho mình để ý phần sau này là phần hạt nếp này đấy khẩu ra phần sau này. Dạ, nát hết vâng, vâng. rất nhiều vâng đa phần hạt lép nhiều rồi không đây đang bị quyết một tí tức là cái, cái, cái mặt cảm ơn bà con đã, đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo Đấy, ai có nhu cầu mua máy tuốt lúa mini máy phục vụ nông nghiệp máy sới máy cày máy à, hoặc là những máy à, làm như à, máy bật lông gà máy thái chuối thì vui lòng liên hệ đến máy cường linh qua số điện thoại trên chúng tôi để dưới góc trái màn hình hoặc qua trực tiếp vào, vào hotline cảm ơn quý vị các bạn